Chào anh em Clip này Tấn sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng máy đánh bài để đánh binh 6 lá, binh Ấn Độ Thằng Tấn sẽ test luôn cái cách chơi của nó để anh em hiểu về quy trình chơi Binh sập giá, à binh 6 lá anh em nhé Đánh binh 6 lá thì nó có hai hình thức Đây, à, hướng dẫn anh em luôn này 6215 này, bấm vào thử này Bây giờ Tấn sẽ để cái chế độ báo hai tụ lớn nhất và lớn nhì à, Test số người chơi là 5 nhà này, xuống số nhà chơi là 5 nhà này mình có thể tăng giảm được người chơi ở đây này máy đánh bài này thì anh em để quay đây nó báo siêu nhanh cho anh em nhé à, ví, ví dụ như đánh binh sập binh Ấn Độ này mình có thể chơi tịch nhà 8 nhà 3 năm 3 năm máy báo 3 năm mình sẽ bán tụ đi 1 2 3 lấy tụ số 3 về mình 4 5 đó 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 đó đôi 46 thừa lá này này đôi 46 ok bài của mình đây bài số 3 đây đó ba tay 9 ba ba tay 6 và ok đây. bài số 5 đây lấn gì đây đó bài này 999 này à, vâng, 98 này còn mấy nhà còn lại thua rồi đây là cách mà anh em bán tụ đi anh em nhé anh em bán tụ đi Đấy, bọn này binh ấn ờ, binh Ấn Độ đây được gọi là binh 6 lá binh Ấn Độ thì anh em bán tụ đi đó bài số, bán tụ thì là cách để anh em nhanh nhất mang lại chiến thắng bán tụ anh em nếu mà được bán tụ còn chỗ nào khó quá không được bán tụ anh em sẽ tính lời lỗ cho Tấn lời lỗ nhé Đấy. anh em kết bạn Zalo là anh em ờ, Tấn sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho anh em còn video này để hướng dẫn anh em chưa biết về cái máy đánh bài này ví dụ bây giờ lời lỗ như thế nào ví dụ anh em chơi nó báo cho mình 42 42 kênh bài này nó báo cho mình một một bốn là bài mình lời rồi bài mình ăn chắc rồi nhưng trong trường hợp nó báo như này 24 canh bài này 45 này canh bài này không đủ này 42 này 35 này cháu bài đi để anh em hiểu này 14 này 42 này bốn hai này một bốn này đây trong trường hợp máy báo 41 như thế này mà anh em không được bán tụ anh em cứ chia bình thường bài của anh có số 1 là bài anh chỉ thua nhà số 4 thôi và anh em chỉ thua một nhà 2 3 4 thua nhà này thôi còn anh em ăn được ba nhà còn lại đó anh em chia như này nhé anh em cứ chia bình thường anh em tính lời lỗ là anh em cũng phải ăn chắc luôn rồi à. đó đôi 4 5 6 đánh binh 6 lá nó có hai cách chơi đó một là bán tụ và hai là tính lời lỗ bài của mình to điểm đấy đúng không đây thua mỗi nhà này thôi đấy, thua nhà này là 96 này đấy, nhà mình là 94 này còn mấy nhà còn lại là không tính tiền không có cửa đó, không có cửa đó anh em xem ở ờ, cái máy đánh bài này nó sẽ hỗ trợ cho anh em hai chế độ như vậy Tớ nó hướng dẫn qua cho anh em về hai cái chế độ chơi còn à, máy móc thì anh em yên tâm là pin bền bảo hành 12 tháng ờ, mọi chi tiết thì anh em có thể kết bạn Zalo của Tấn Phạm CBB à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em